gieo suy nghĩ gặt hành động gieo hành động gặt thói quen gieo thói quen gặt tính cách gieo tính cách gặt số phận vì vậy thói quen của chúng ta hình thành từ đâu bẩm sinh mỗi người đều hội đủ tố chất để đạt được thành công tuy nhiên do điều kiện sống khác nhau nên có người đạt được, người không. Người đời thường có câu, chẳng qua, anh ta may mắn mà thôi, anh ta chạm vào đất mà cũng hóa vàng. Hoặc, anh ta thiếu may mắn, đụng vào cái gì cũng hóa thành bùn. Điều này có đúng không? Thực tế không phải vậy. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng người thành công là người biết đưa ra những quyết định đúng đắn còn kẻ thất bại cứ lặp đi lặp lại hết sai lầm này đến sai lầm khác thực hành không tạo nên sự hoàn hảo mà tạo nên thói quen có người liên tục phạm cùng một lỗi và trở nên hoàn hảo trong lĩnh vực đó lỗi lầm của họ thành ra hoàn hảo và tự nhiên nuôi dưỡng thói quen giống như trồng cây vậy phải có thời gian. Thói quen này làm nảy sinh thói quen khác. Cảm hứng là nhân tố khiến ta khởi động. Động cơ duy trì ta trên đường chạy và thói quen là yếu tố biến việc ấy thành lẽ tự nhiên. Tinh thần can đảm bất chấp nghịch cảnh, kiềm chế bản thân khi đối mặt cám dỗ, chọn lựa hạnh phúc khi gặp khổ đau, giữ vững tư cách khi thất vọng và thấy được cơ hội khi đối mặt rào cản là những nét tính cách quý giá cần có ở con người. Những tính cách này không ngẫu nhiên xuất hiện mà phải luyện tập liên tục cả thể chất lẫn tinh thần. Khi đối mặt nghịch cảnh chỉ là những gì mình đã quen rèn luyện. Khi quen giữ cho mình cách ứng xử tiêu cực như hèn nhát, gian dối trong những việc nhỏ nhặt thì trong những việc lớn lao chúng ta sẽ khó lòng ứng xử một cách tích cực bởi vì rất lâu rồi chúng ta không quen rèn luyện như vậy. Nếu cho phép bản thân nói dối một lần, ta sẽ dễ dàng nói dối lần thứ hai, thứ ba và rồi trở thành thói quen. Sự chân thành, chính trực là kết quả của hệ thống niềm tin và rèn luyện. Bất kỳ điều gì khi được rèn luyện trong thời gian dài sẽ ăn sâu vào trong tâm trí và trở thành thói quen sự thành thật hay gian dối đối với bản thân và người khác cũng thành thói quen. Chọn lựa rèn luyện khía cạnh nào là tùy ở ta. Dù là lựa chọn gì đi nữa, nếp nghĩ ấy cũng sẽ thành thói quen. Con người tạo thói quen, thói quen tạo tính cách. Ta chưa kịp nhận ra mình có thói quen ấy, nó đã ăn sâu vào người rồi. Hãy cố gắng tạo suy nghĩ đúng đắn ngay từ đầu để có được những thói quen tốt. Có câu nói rằng, gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận.